Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt ban đầu cho inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời, sử dụng inverter hãng INVT. Trước tiên bạn ngắt điện AC và bật switch DC, khởi động inverter. Các bạn vào menu và tìm chọn mục cần Control menu, Enter vào và nhập mật khẩu là 9876. Tìm chọn mục Factory để đưa inverter về trạng thái xuất xưởng. Ngôn ngữ các bạn để là tiếng Anh English. Vùng quốc gia các bạn chọn order, vùng khác. Tại mục Date Tam, các bạn cài đặt đúng với thời gian thực hiện tài A few moments later.